lâu ngụ phùng uy nghiêm giảng cổ vàng son một thuở mấy chiều vua trị vì thiên hạ kia bề ngọc mà uy nghi đẹp rêu phong cổ kính từ bao đời tráng lệ ngò môn lung linh điện ngọc mời anh về ngắm xem cảnh sắc giá hồi đông ba nón bài thơ điểm sắc vàng hoa giang ngọc mối xinh màu phường ta lý tán tình lý lại tình tan khoan hợi hò khoan thương giang mà soi bóng thuyền nắng ai chè